Đây Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải em ơi Như Khải xin kính chúc anh em buổi ờ, xem video vui vẻ em ơi Ở video này thì nãy Như Khải cũng đã test ờ, sau khi Evan mùng 1 tháng 6 xong rồi nè Giờ bắt đầu có Evan mới nè Evan mới đó là quên sau khi bắt đầu mở Evan mùng 1 tháng 6 Thì ban Khải cũng có được ít một lại boss đó Nãy vừa rồi đánh ít một bài đặc biệt rồi Toàn trang sức anh em, không có siêu phẩm Bây giờ thì Khải sẽ tiếp tục ờ, quấn tiếp uh, số một đại Số một đại nha anh em Khải quấn tiếp số một đại Ok rồi, Alberto. Anh anh cây ơi, vô Alberto nhận kinh nghiệm là anh ơi, vũ đợi vô này. Ờ, ok, gần chết anh, gần chết anh. Ok. Ghè vô Alberto này. Ạc nào anh em ơi. Ghè này nào nữa? Alberto ạc đôi đam này. Ạc nào nữa? Cân bang, cân bang. Em một ạc à với con con lôn, em con lôn em qua bùa đầu mà đánh gì được nói. À. Rồi ok. Anh em nào những ạc này sẽ đốc vào vị trí anh em ơi, vào hết vị trí anh em ơi thế làm nhanh ờ, vụ này á Vô hết vị trí đi Vô hết vị trí đi Ok Vô hết vị trí rồi nè Tối nay cái sáu con có nguy cơ là khả nghĩ sẽ rơi hùng kia bùng phá đó mọi người Chuẩn chưa Quá chuẩn luôn nãy nó đánh bốn con là có ở đâu năm con có ở đâu Vào dưới giúp em anh em ơi Ok anh em, bây giờ thì tiếp tục bằng mình quất tiếp anh em. Vào tay đồng cường và vòi lên nhạc, đúng rồi nó là nổ hai mặt rừng hoàn kiếm phái ấm luôn chuẩn chuẩn chuẩn luôn em ơi rồi khá cho hình nha có mấy bánh rồi anh à, anh cây ơi anh nghe à, ờ, anh đi đổi cho em ờ, một cái cái cái cái cái gì mấy bánh người tống kim nè một hai cái cũng được đi đổi cho em đi ai ờ, ai ai có sẵn đi đổi cho anh đi nè em ơi đang cơm ai có điện tống kim không nam bán cho 100k đi anh em tí nữa giao dịch lại luôn em ơi bán cho khải cũng được này ai có điện tống kim đâu mấy cao ta 20k thôi làm gì tới 100k 20k thôi 20k thôi đồ ngủ dòng sáng mình nó sáng chè lèo nó chói quá nè anh em anh anh tam thánh giết con nghe mươi dòng khác anh ơi đứng em em em đứng được giết nghe mươi tam thánh nghe mươi anh giết xuống né dòng khác của em cái con nghe mươi nghe mươi này nghe mươi nghe mươi rồi em em em tìm cái bậc nhé ok già cá rồi không thấy không thấy đường nữa rồi xong chơi xong chơi vô chỉ với anh em ơi vô đây vô đây vô nó giật cái tân là được anh ơi đi từ từ thôi rồi còn ai nữa ai nữa ai nữa anh em ơi nhanh nè rồi nghĩa đường môn hả cầm ra đây em ơi à, nghĩa đường môn đâu hút đâu đánh đâu được có khi không ok butter này butter này những gạch nào đang bot butter vô butter này còn một số lớp chở ak này slot cho em nữa là đủ full full full full à đợi ngừng anh anh kích nam động anh ra rồi nghĩa đâu nghĩa đâu dùng góc đây dùng góc đây dùng góc này em ơi đụng tên gì ok vô góc vô góc đây vũ đờ nè rồi đi từ từ chui ra khỏi lắc em rồi xong rồi đó. Rồi đứng im đứng im, em thắng lần ba con nha. một hai ba Rồi dứt đi. Bật hết auto lên dứt đi nè mà, dứt thoải mái đi. Auto lên. Auto lên, đúng rồi. Đánh mạnh luôn, đánh mạnh luôn. Con hậu mộc không dỡ ra nha. Xa xa xa, đừng hiến con nha anh em à. Lấy rương. Kim phái là tại đây nè mà Ra rương còn kim phái tại đây luôn anh em ba anh em sẽ ăn chung cái con này cứ đánh thoải mái đi em ơi cứ đánh thoải mái đi ai tách cái chỗ này ở đâu sao đường môn mình chết lại cái gì vậy ai chạy vô vậy ai mới chạy vô chết rồi ta chạy vô nữa đừng vô nữa chết rồi ai à, chạy vô ai mới chạy vô làm đùng chết đường mồm em luôn rồi à, để em chạy lên cái đầu thiệt luôn tự nhiên làm cái đùng chết luôn đó nè giờ em nói nè cái con đường môn với cái con võ đang thì quan ngay, ngay góc của ghẹ đứng nè ok đường môn nó qua góc đó coi đừng đừng đứng nhúng vô một chỗ nhúng chỗ nó muốn trúng hết kìa ở đây nghe mười bóp nghe mười đứng nghe mười bóp nghe mười bóp nghe mười bóp rồi rồi rồi sống rồi sống rồi đủ xém chết rồi thấy chưa cứ như nó đánh trúng ông nào á đánh trúng ai anh em quýnh một đống kia nè trời đóng hoài anh, anh anh em bước ra làm đây nè bước ra làm vô lại nè tôi đơn dùm cuối tôi đơn cuối tôi đơn cuối ra đi tôi đơn cuối tôi đơn cuối á chạy ra đây, đúng rồi đứng im đây đứng im đây đứng im đây rồi hết rồi đấy hết rồi hết rồi tôi đơn cuối nãy bị lát mà đứng chặt góc hay sao á ôi nhưng không phải kìa ơi con này nó quýnh em độc đào nó dính em ơi ừ nó quýnh em đào đào dính đúng rồi ờ cái bữa này cải bóp ra cải bóp ra thoải mái này không không nó không có dính nhiều đâu ừ. chỗ đó là em nói này chỗ đó là có con nem động nó bún nè tầm đứng trong đó tầm khoảng năm chống người thôi không ừ. có nhiều trong đó đứng một đống luôn kia nè Bún cái hạt thiên nhẫn ai này hạt thiên nhẫn ai đứng ngoài này hạt thiên nhẫn ai ấy on kia bị bị sao rồi ta phải không ta ui ờ. ôi nó quýnh anh em nha trời ơi dính hạt dính hạt đúng rồi rồi đúng rồi on kia rồi qua góc kia đây góc người trái đây ừ ui đánh được đánh đây nè mày đi từ đi từ vô giật cái tưng là được anh ơi đi giật cái tưng là được anh ơi đi từ rồi em búp ra thoải mái này không sao đâu chung em đứng em búp chịu khó búp được ôi giờ ôi giờ má nó chấm đau đau vải đấy rồi đỡ em bốc tay cũng được em bốc tay ra đánh đi trời anh em đứng không biết sao nó chậm gấp như thế nào nó chết hết luôn nè rồi đứng ok rồi ok ok đấy ok đấy ok đấy yên ổn rồi yên ổn hả yên ổn hả rồi đánh đi có đủ xanh má nó quýnh em cái nằm đóng rồi bà mẹ nó nó quýnh đường bộ mình như con luôn nè cứ đứng đây em bộ em bóp cho rồi vô gấp hết rồi mà bật lên anh em chết hết nè hả chạy ra á chạy ra đường môn á à đánh đây vào cháy đây Rồi Khải hút đam này này Khải lên trên cao cao cao tới kìa hút đam này này à, Quýnh tao nè mày quấn tao nè mày Không quấn mình nè Ai quấn nó nó quấn lại Đó Vũ đỡ, vũ đỡ kẹt lách ra Thôi xong vũ đỡ, vũ đỡ đứng xa góc Ủa tính rằng này nó quýnh đau trúng nha Nam Quýnh đau trúng nha mọi người Đúng rồi, nó dính một người dính cả đám luôn nè Không sao Khải có ngày 10 búp thoải mái nè Thoải mái đi Không chết được đâu, thoải mái đi Có 10 búp Ờ, nó quýnh đầu thứ ba luôn lý tầm quan lý tầm quan đầm đóng không còn vô không vô nữa đừng vô nữa ghẹ ghẹ nhấp nhẹ nhẹ cho đi đi từ từ cho em ơi đi từ thôi giật cái tưng là được từ từ bật ô tô từ từ bật ô tô qua bớt bên góc bên đây nè chỗ chừng cuối đó nè ừ qua bớt này chỗ chừng cuối đánh đường này nam ghé bắt tia anh nè bắt tia anh nè à. đây đây đây đây em đang cố gắng bớt bùa đâu anh nào vô tôi trời chết tệ le luôn thằng cứ đứng gì vị trí đi giữ vị trí đi vô rồi tính tiếp nè đây năm độc nó quýnh trưởng nó không có dính nè ừ đúng rồi đứng bên này được nè đúng rồi đứng này được này rồi quất ok ok rồi ok rồi bịch đài đâu quá này mà toàn hầm mặt nó quýnh trưởng đủ xanh má chết ờ, rồi má không dính ta nó đụng cái chết luôn dính nha nó quýnh độc lăng đau quá trời nó quýnh đau à Ủa chứ mình đánh đâu có con nem độc đao ta Trong đây có ta Nay nó tự nhiên có nem độc đao ta Ừ nó, nó quýnh Mấy hôm trước mình mở là toàn à, cái gì đâu không à Không có mấy con hầm mộc Không phải nem độc khải đâu bị đánh đâu nè em, Khải mà nem độc khải bị đánh này nè Khải là chết rồi Không có Ừ nó quýnh lan luôn mà Ừ hồi đó không quýnh chúng con cát em ơi được rồi, Khải ra rồi. Khải ra cái góc khác này. Nè, con Nam độc Khải đâu sao đâu thấy chưa? Khải ra đâu ai quýnh đâu. Thấy chưa? Nam độc Khải không có sao đó. Nam độc Khải không có sao đó. Rồi, kẹp vào góc kia đây, kẹp góc kia đây. Đụng con này cho có rương này mà. Rồi, nó ra mua chạy góc. Bơi tây lại con chùm cuối. Từ từ từ cứ vào vị trí chủ, ổn định ổn định đi, gần chết rồi bơi tơ lại cho. Rồi nè, khai chủ bơi tơ này, vô bơi tơ này vô tơ này không xuống góc dưới nữa nha anh em đang đánh ổn định nha không xuống góc dưới nữa nha giờ anh em đứng sai góc đó thấy chưa giờ ổn định giờ nó quýnh đầu mất máu đâu anh em thấy chưa đứng, đứng chỗ em quánh rẽ luôn thấy chưa không mất giọng máu luôn anh nè đâu đứng chỗ nào người đứng chỗ nào người đứng từ bao cát đánh vô sao tới em à, dạ tới nó má đứng chồng quánh tới nhích dài quánh chết em <laughs> anh nói không à à, ok đừng mong sững tôi rồi rồi ok rồi ok rồi anh em à nãy anh em đứng góc sai góc lát đó thấy chưa giờ ok chưa không mất dụng máu luôn này thấy chưa anh em không vô nha không vô nha không vô nha ừ không bị đánh sao chết sao em chết đó nè góc lắc ok không vô rồi nha không ai vô nữa nha ừ hai góc này ổn định rồi không vô rồi nha vô chết đó đây góc đơm cứu vô bờ tơ này siêu phẩm nô động sắc vô bờ tơ này anh đang kêu vô bờ tơ chưa Vũ đội vô tơ này Đụ xanh má con em mi mình đứng không cũng bị dứt chờ Chết thiệt luôn nè Rồi cũng đến đây không sao anh em Không ai vô nha em Đứng năm này bắt nó đánh không trúng rồi ấy Nãy do là một số anh em đứng bị sai góc nè Sai góc này bị chết đấy Sai góc đó do Giờ ổn định cho anh em Không vấn đề xảy ra luôn hết chưa Tại vì anh em vô sai góc thôi Rồi khai mua nào lên nè Rồi Thấy chưa anh em thấy không Không mất dụng máu luôn hết chưa Góc đẹp mà Hello này mới vô nha Ờ bà tôi chồng cuối rồi em ơi, bà tôi chồng cuối rồi Chúc anh em ờ, xem video vui vẻ em ơi Anh Vũ đợi đâu? AK vô bà tôi nè tôi đơm cuối Rồi ok Nghĩa đứng em chơi đi em ơi, đừng có vô em ơi Hôm nay thì ba con nè Cố gắng làm rương này Anh em ờ, những ngạc đam bot đó Anh em đỡ nhặt 4 ô đi mọi người Những ngạc đam bot đó, em đỡ nhặt 4 đô ô đi em ơi Đỡ nhặt rương 4 ô là được ba con hai gương là đủ tiền ừ. có bơ tơ nữa không à, có chưa bơ tơ con tí em nè tơ cây hả đâu kìa không vô rồi nha anh em cái mày bán đông kim vô giao dịch nút vô từ từ từ từ từ giao dịch đầu này ai ai ai có đâu hỏi nãy ai có đâu cái nguyên quá tưởng này quá tưởng vậy

quánh hộ cái vô đây sấy là đó được chưa ta cùng chân thú ta đi thật xa ta xin được một kim môn phái rồi khổ say sướng luôn say sướng luôn nè Ủa cái con uh, ngày 10 của mình quên con uh, à, xếp bánh 12 đây đây đây. Ờ, đây. Nhận được bóng ngôi rồi anh em ơi. Để Xem là ai nhặt nha Xem ai được nha Hello anh em ơi vô nha Lên đâu Đứng yên không được hả nghỉ Tí bay lên đâu Đứng yên vị trí nha Đồ bót gần chết rồi khải thả thêm ba con nữa cho anh em Anh em đừng có chạy lung tung nha Gần chết cách dần rượu hồng kiếm bóng phái ngẫu nhiên này lấm tiền này có gì không có gì không anh em xem thế giới này mời xem đi ai được điêu thiên nhạc điêu thiên nhạc đây nhạc ôn thiên điêu thiên nhạc đây điêu thiên nhạc đây điêu thiên ô bốn ô nhạc đây có tiền đây mà Biết rồi biết tối nay đường nào cũng ra Dừng, dừng này không đánh nữa này không Sao sao Không đánh nữa Ra rồi không đánh nữa Thì lời chết rồi thôi biết sao giờ Đánh này đánh là chết hả Ý nói là cứ đánh con này nữa đi Giờ không thả đánh nữa À Đi khiển nhận bóng vô chưa Không thả đánh nữa Mai đánh Đường không đường không Không ra đường nữa đâu rồi ok Rồi hiếm đúng không Mai đánh tiếp Mai đánh tiếp Rồi đâu gây vô đồ đi rồi Trời mấy cây vũ khí như cái quần què luôn nè Sốt sốt Tóc 20 Khánh lôi 24 Sốt sốt Quá em ơi quá ngon lành Điều thiền này của ai vậy? Điều thiền này của ai vậy? Điều thiền của... Ờ, Tài Thần á, thần á Điều thiện nào cũng hơn Hết rồi Điều thiện nào cũng hơn cũng lành Rồi thương Việt Nam trong giật đây em ơi Rồi có tiền 35 kim ra tiền Nghe đó chào nghe Tương Nam trong dịch anh em ơi Quá hợp lý Không thả đánh nữa nha Không thả không, không, không không thả đúng rồi không thả Mai đánh Rồi được dưới đây Được dưới đây Gấp gì Điêu Thiền nè, người nhà người nhặt rương với lại người kết thúc rương luôn nè, Điêu Thiền sẽ được 500 à, xu nha. Thưởng nóng 500 xu gấp đôi những năm còn lại nha Nam. em dịch đi. Thơm thơm thơm. Ai, ba anh em mình có tiền. <laughs> Ai, ok, hợp lý. Đồ nét em riêng em đồ. Rồi. Hợp lý nha anh em. Đâu rồi? tại ba, còn ba con rồi Còn ba con, còn ba con từ từ nha nè ba con này thì à, đỡ ngày mai, ngày, ngày kia đây Ngày kia đánh được không lấy Ngày kia đánh được không lấy Rồi, hả cái gì em Anh Phong ca ơi anh... Giờ là em em bật em đấu nha, em đấu nha Ok, dòng tán này mời ơi, tán đây Tất cả dòng tán đấu giá này mời Anh em vào phòng tán Đấu giá quá đẹp quá đẹp thôi để để tỉnh tâm thành nó mở đi thì không có gì để bán lại cho mình à, <laughs> à, khỏi cần ép đúng rồi anh ơi đúng rồi đấu giá này mà vô đây em ơi ai cũng nhặt được với ông em có một cái rương thôi đúng không mấy cái tiền thầu lộ đặc biệt này tiền lộ thường này tiền lộ đặc biệt em được ba ba bình tiền thầu lộ đặc biệt không thôi tiền thầu đồ đặc biệt thôi ờ, donate anh em luôn đi giao cái gì vô đi em ơi vô phòng tá này em ơi Thầm thánh cái đó, không thầm thánh đó, thầm thánh đi đâu rồi? Anh đâu đó đâu, hết kìm rồi. Hết kim à, đụng tối nay anh à, cây đóng nữa rồi. Mấy anh em kia làm nền, mấy, anh em kia làm nền, anh em mình đóng đánh hả? Ừ, làm nền rồi. Thôi, cả đấu giá này mà. Được một rương anh em. Đó, vô hết phòng tám anh em ơi, cho anh em một phút nữa anh mà à ba ba vào này vào đi cho nó xôm rôm rã cái rương mà nè mới có bốn người rồi nè năm người rồi anh đang cây vô đi anh <laughs> Wow, định này được hai cái chì này, ấy được một cái nhẫn Ôi nhẫn kháng lô 20 này ai lấy không mọi người Từ từ có ai có thôi Đừng coi À không có, không có, Nghe Minh cầm, người Minh xài đây Không có, người Minh không có người Minh đang xài Có một cái à, được được Mình tưởng mình thiếu nhưng mà anh anh anh thiếu em ơi Anh thiếu Những này được, ngày Minh bóp xài em ơi ngày Minh ban xài em ơi Được cái kháng lô 20 thôi nội lực 11 <laughs> Vô con tám em ơi Vô con tám em ơi Rồi ok Vô đây vô đây vô đây Còn ngày mai ngày nào anh em Vinh đánh tiếp anh em, Tầm này rương nhiều lắm mọi người Thoải mái đi Rương tầm này nhiều Cái nghĩa quả này Rồi Lên sàn em ơi Một viên thị tinh vô đầu ai nhạc Một viên tinh là ai nhạc chưa thấy nha em Lên một kim ai vậy vậy nè thôi coi như là gì là em ơi đâu hết rồi này, được bao nhiêu người rồi này ờ, cứ à, gom hết đồ này đấu giá à cứ gom hết đồ boss này em ơi để em chia đi gom hết đồ boss cho em này em ơi đúng rồi mấy bình tiền thổ lộ này đặc biệt này vậy bữa em ừ. cũng cũng ờ, cũng đánh giùm em gom hết lại này mình cũng đánh giùm anh nè, thưởng nắm thưởng nắm năm trăm xu xong hết giao dịch khải à đợi đấu giá xong mới giao dịch anh em ơi đợi đấu giá xong mới phát lương rồi anh em nào tiền thua lộ đặc biệt thì tên giao dịch lại khả anh em ơi 25 kim lên một rương anh em ơi Lên lên lên lên Lên đi Nghĩa Nghĩa lên em Không đấu à? Nghĩa lên em ơi Lên đi Hay là em đấu ta 26 kim Hả 26 kim Em đấu cho đấu mở rương em bữa em chưa mở 26 <laughs> kim Thì mở chứ Thì anh anh AK đấu rồi thôi chứ <laughs> bữa qua anh đó 40 kim thì mình hai số rồi đó thấy chưa ba chục ba chục kim nói chung là trong ban có quyền đấu hết anh em ơi anh em đấu qua đỡ cho ban xài là được hết chứ đấu bán ra ngồi thì nó mất hay đó khả đấu trước được thôi à, anh ơi nói chung là mình cũng có cổ phần trong này á mà anh ăn cây đói rồi thôi mình đấu làm gì anh em bốn kim vẫn rẻ đúng rồi anh ơi bốn kim vẫn rẻ khải đấu đi vậy <laughs> Tầm này hết kim lấy rồi đấu <laughs> Lấy cái màn không đấu à <laughs> Kim kia kim của bang anh em ơi Không đấu được 30 kim anh em ơi Anh AK à, anh ơi 30 kim cho AKK Quá rẻ cho một cuộc tình ba mươi kim, nó coi giờ mình đấu lên thì mình tốn thêm hai triệu 20 kim, 25 kim nữa mình lấy cái rương. 30 kim anh em ơi đó cho anh em sòng phẳng hết luôn còn cái này đợi mai thì một đánh đó cũng cũng cố ba anh em tiếp tục vậy thôi đấu mở một cái coi không hơn không anh nữa 30 <laughs> kim lần một lần một một phút suy nghĩ một phút suy nghĩ anh em ơi một phút suy nghĩ Lần 2 Một phút suy nghĩ cuối cùng Có một phút suy nghĩ nha anh em Khải mình Dạng đóng với Kim hả <laughs> Kim tầm này hết rồi Còn hai máy Kim Ai Này không ai suy nghĩ nữa Chốt anh ơi em dịch Đó là cây cũng được rồi Nhưng mình đấu cũng vậy nè Ra đồ mình thì mình mua lại lỡ của người ta anh mở xui anh mở hơn thì sao ạ à? về về đâu ra dịch về đâu về đâu tự nhiên nam anh ơi tự nhiên nam anh ơi cố gắng ra đồ đẹp anh ơi má cố gắng ra đồ đẹp gánh tem anh ơi đây anh em cúp up lên nhóm cho anh em vui gái này đó 30 kim ngày hôm nay chứ còn bạn mình thì không có đấu cái gì cho cao nè được thì được anh em cũng xài nhưng đấu cho cao quá thì nó cũng mất hay à, giờ giờ ai còn bóp xăm ra đánh đi ai đợi đây em đánh bot anh anh đánh bot xanh tiếp luôn ờ, đâu đang nặng khui được gì nè em ơi rồi anh em ờ, đánh bot gì nhận lương rồi nè em ơi đến phòng can giao dịch gì nhận lương một hai ba bốn năm sáu bảy tám tám người người hai trăm năm quên người hai trăm năm mươi xu Ủa, à. anh đưa cho ghẹ luôn nha ok anh ơi mỗi người 250 xu bằng 250 nhân cho 8 hai kim tổng bot nó từ tổng bot này tổng bot được 30 kim cộng 320 xu cộng 400 xu bằng 30 720 xu rồi chia cho hai à, trừ cho hai kim còn để anh chúc em mình trừ hai kim phát 8 người còn 28 kim 720 xu chia cho ba anh em chia ba anh em rồi nhân nghĩa ơi này. để cậu cúng cho ra đao tứ không nhé ok tử vi tổng thế 2021 ơi trộn ra đó là đao siêu phẩm là ngon nữa anh em là cây đâu ta anh mới được gì người ta đứng gì anh ơi biết mở ra gì nè mời đang đang chờ hôm bữa mở ra gì nó có thông báo thế giới không nam mở mở gì không th... không có thông báo đúng không cái gì anh ơi dạ. ra gì ra gì đang chờ cái gì cái gì phải chờ cái gì cái gì phải chờ vãi lên ba áo thiên vang đầu thiệt không lấy không hiếu bị sao ta anh phải sách anh sách là gai anh mở chứ anh mở sách con ừ. hên xui em ơi ông bữa chút anh cái ba này đồ ra gì trời đồ gì trời má buồn dữ ta toàn thiên vương vãi lên má giờ giờ này mình ăn bó thiên vương nhiều quá <laughs> Vì sao bỏ bó thiên vương ra ôm cái lên Thiệt luôn anh em, anh em xem băng mình đúng nhỏ lên đục mỡ rương cũng chả có gì ba áo thiên ba một áo năm độc <laughs> lú lú luôn đồ bàn áo quá lạ luôn em không hiểu được trời ơi thôi á chịu luôn á hơn làm này đâu giá rẻ anh em. rồi để em đo em chia này em chia là 28 kim chia cho ba 28 kim hoa 720 Đợi tí đợi nhận kim rồi phát lương cho Nam 28 720 Chia cho 3 Mỗi người 9 kim 5 anh ơi Anh đang cây này Mỗi người 9 kim 5 9,5 xu à, Trừ của anh ra Trừ của anh ra thì anh đưa cho em dưới vũ đỡ là 9,5 Cộng 9,5 19 kim anh ơi Lúc nãy là rồi Em trừ này 19 kim à đây rồi 1 2 nãy anh đưa em là 10 1 à, triệu này được 14 kim 5 14 kim 5 anh à, anh trừ ra 12 kim của anh nợ anh còn dư 2 kim 5 anh Phong ca ơi rồi về nhận lương em ơi bây, giờ anh phải à, tóm lại bao nhiêu anh ban em 20 kim à, em sẽ trả anh lại một kim của cái phát phát bot và em trả anh thêm hai canh năm từ cái 12 ờ, kim lúc nãy lúc nãy là của anh là thiếu ờ, ban là 9 kim 9 kim đúng chưa đúng rồi. 9 kim cộng với cái vòng sáng 3 kim nữa là 12 đúng chưa ừ. ừ 12 là anh đưa em 14 ờ, kim năm thì anh đang dư trong cái trận công thành là dư 2 kim năm đó ừ. rồi dư 2 kim năm mà cái boss này là mình được là 28 kim 720 xu chia ra là ừ. mỗi người 9 kim năm 70 xu em lấy cho là 9 kim 5 là anh là coi như anh lấy rồi á là còn lại giao dịch okay. em dư đợi là 19 kim đó ừ. là 19 kim thì anh cứ ban cho em 20 kim anh sẽ giữ lại 3 kim 5 chuẩn chưa ok ok ok rồi giao dịch anh ơi má bằng mình nhỏ thiệt anh tự mở anh tự cảm nhận thấy khó chịu đúng không má mình mở ra quần áo năm đồng mình cũng khó chịu bài đó luôn toàn áo không anh giao dịch ba kim năm anh ờ. ơi đâu anh ơi đâu đâu đâu tự nhiên nào không câu nào câu nào mở ra áo rồi bị sao anh anh em dùng ship câu đó mà ừ. đương nhiên nam anh ơi toàn thiên vương thôi nam à, thiệt sự bỏ qua xe một khác trên luôn đen như chó mực <laughs> đúng rồi đen như chó mực luôn nè anh mở hai áo thiên bang tam thánh một áo khải một áo <laughs> trời ơi không có cái vũ khí nào nữa ừ. Nho thiệt Giờ dừng lại anh, mình mở ra đó còn kia. Rồi ok anh ơi. Xong. Rồi, anh chỉ thiếu là tiền tiền vàng thôi, tiền kim đủ nha. Rồi nè, tất cả anh em vừa nhận lương rồi em ơi. Hãy đi lấy kim ạ. Vũ đợi vừa nhận chín kim đem nè anh ơi. Vũ đợi đâu, vũ đợi đâu? rồi À, anh em vừa nhận lương lên mỗi người 250 xu rồi anh em ơi. Anh uh... trời ơi, tính rồi. Rồi được rồi thôi nãy là em em nói anh điêu thiền là tặng điêu thiền đem trăm xu không không sao coi như em bỏ 250 xu em gửi cho điêu thiền do nãy em tính chọn rồi rồi đủ á dư được 70 à, xu đủ á rồi điêu thiền nào về nhận đem trăm xu này em ơi đầu tiên là điêu thiền này điêu thiền là người đem bot đầu tiên này điêu thiền đâu em ơi đâu rồi điêu, điêu thiền đâu rồi nhỏ gốm nè điêu thiền đâu em ơi giật đó, đó, Liêu Thiên sẽ nhận double hơn những anh em khác 500 xu Còn lại anh em khác giờ Tương Nhân Nam ờ, nhận Hiểm Khải mỗi người 250 xu anh em ơi Nếu rồi nói chung anh Phong Ca nói á Ngày hôm nay mà hôm, hôm nay mà không có rừng kim môn phá thì anh nộp game nhưng mà hôm hơn là có rồi nha anh em <laughs> Rồi Điêu thiền xong này Tiếp tục đó là Di Khải, Di Khải xong này Thủ lĩnh rồng, thủ lĩnh rồng lại của ai vậy? Thủ lĩnh rồng lại của ai vậy? tài Tài, ok, tài đó tài ơi Đợi tí, đợi tí kìa ơi Tài, tài, giao dịch cũng khá tài ơi tôi đây một cuối giao dịch này Rồi, rồi, rồi, tao sâu ạ, ta sâu ạ Rồi, tính hết rồi nè Ôi, cho cái gì mà cho Trời ơi, không, chịu luôn nè Đen thiệt, đúng đen luôn nè Toàn áo thiên bằng trời ơi, hiểu, hay thiệt Tao đơn cuối này Rồi à, Vũ em này bát này Siêu cứu xe Thương Nam công tử giúp em anh em ơi Siêu cứu xe là vũ đội hả con Combat cho duyệt anh ơi bát bằng cho duyệt anh ơi Ok này Em tự cho em dưới không lộn con bát là Là Vũ em số 1 đúng không Rồi giao dịch Quá nhỏ Phát lương này mà Phát lương à, đánh boss Rồi ngày mai cứ me đánh tiếp thôi Vũ Đờ giao dịch Vũ Đờ ơi Vũ Đờ là ạc à, siêu kéo xe đúng không Ủa Chứ Vũ, Vũ em số 1 còn siêu kéo xe nữa là ai Là một á Không là một là tính một thôi anh Là một tính một thôi anh Là một tính một thôi Ok ok Có bù qua điều thiện cũng được Rồi tiếp tục anh ơi Lý Tầm Hoan à, Ok Rồi ghẹ này Lý Tầm Hoan Rồi ghẹ lý thùm hơn ghẹ, ghẹ xong này lý thùm hơn này Rồi à, tôi đơn cuối đâu tôi đơn cuối giao dịch là tôi đơn cuối rồi Ở tôi đơn cuối lúc này là giao dịch nó mất rồi mà đúng không Phải, không Sao ủa sao đến hai người cà mạc vậy anh em điểm danh là giúp ban là một một điểm danh thôi anh em tại vì anh em có cánh hai ạc thì cũng một thôi anh em khả đánh ba ạc là anh em mà khả có một thôi mọi người mình phụ ban thì mình ok ok ok rồi ok rồi Vũ đờ gì vậy lấy luôn vũ đờ Vũ đờ này có đánh đúng không Vũ đờ này phá gì vậy ta Vũ đờ có đánh không vũ đờ ơi Ở đèn Vô dịch Giờ anh vũ đờ không điểm danh nhưng mà em vẫn phát nha Tại vì vũ đờ này có đánh nha Thấy phụ vô ban đánh nhưng mà không điểm danh nha Lần sau nhớ điểm danh nha Đây Phát vũ đờ 9 kim nam nữa này Có tiền anh Evan nè Má tính là anh vũ anh Evan hồi quỳ vốn Ờ coi như quỳ vốn Vũ đờ là 9 kim năm với lại 250 xu Rồi của tơ đơ chùm cuối điểm danh thì bù qua vũ đờ nha Nam Bù qua vũ đờ nha Ừ. Vũ đờ ơi, vũ đề ơi, nãy được bao nhiêu hiện tinh donate và dương ba ép dòng phòng thủ ai? Dương ba mua không có vũ đờ ơi. Trời donate hai viên đánh đủ. Th... Ừ, trừ như em cho tiền vạn luôn, anh thiếu em hai trăm mấy bao nhiêu cho luôn anh ơi. Donate viên hai viên đi. ờ, ai ai dám đo tiền vàng nữa ông, ông ông thu cho một mớ nhân tên ba để em em em xin em hai viên đi em ờ, em ép cái, cái phòng thủ lớn đó cũng như là em đánh công dùm rồi còn như bu qua tiền vàng nữa thôi đúng rồi em kiếm tên ba để ép phòng thủ lớn rồi nè vũ đời là chín kim năm nè đúng chưa rồi lương vũ đời đánh nè lần sau nhớ điểm nhanh nha phải có đánh từ đầu đến cuối mà không điểm danh sao là anh trừ lương luôn thứ nhất không rồi chín kim năm và hai phần năm ok xong xong lương cho năm tổng lương xong nha cộng cho vũ đỡ cộng cho vũ đỡ hai trăm năm mươi xu rồi điêu thiền 500 xu nói chung hôm nay ba mình ăn được là vui rồi nè nhưng mà mỡ cái là hơi nhỏ thôi hơi đen thôi ừ. ok đánh nút xanh này đánh nút xanh này ok tiếp tục nút xanh đây em ơi rồi ok anh em ơi, hiện tại bây giờ thì chúng ta tiếp tục bắt 38 sang bài boss. Phải vừa rồi thì ban mình đã sang được uh, Rương Kim Môn Phái từ lần bài boss đại nhưng mà quá nhỏ là, là lại tiếp tục mở ra áo thiên bang quá buồn luôn anh em ơi. Không hiểu cảm giác luôn em ơi. Quá là quá sức là nhỏ luôn. Rồi nói chung là bây giờ thì anh anh Phong Ca anh đưa thêm ít lệnh bài là đánh giúp ảnh nữa anh em ơi. Đánh giúp ảnh rồi anh kiếm niềm tin. Để mình tính nhẹ thôi. Ôi trời tầm này bao nhiêu lệnh bài đây? 2 4 6 8 10 12 14 16 lệnh bài. 16 lần bài 16 lần bài tương đương nếu mà cái này nếu mà hình hơn là ít nhất 50 trang sức thì anh phong ca ít nhất phải hai chục hiện tinh đấy hai chục hiện tinh đấy ok này nhận 408 và lần bài đủ này đánh giùm chào bang nha anh em nem rồi rồi khải bài vị trí ngay tao là biết cái phòng giao dịch anh may mắn biết phòng ơi ok anh để anh giao dịch với anh vũ ok ai giao dịch anh đây đây đây đi đi một viên tử đi một viên tử đây cũng được tiếp tục anh em ơi còn ba con đại được khải cất ạ cho đợi ngứa ngứa tay nhấn lộn con đại là chết luôn á ban đại này bữa nào ba anh em mình quất tiếp nha anh phong ca ơi em để cho anh ba con này của ba người á ba người làm tu nữa nè đổi thành đi anh đổi thành đổi thành rồi quay lại cho reset à anh đổi thành anh hả anh hả không không anh vũ hồi nãy anh rút um, bốn viên thủy tinh mà lên cái phẩm chất bảy anh đồ rút bốn viên tinh món gì vậy chắc được chắc là do phòng thủ vật lấy bốn điểm thấp bốn điểm thấp quá đúng rồi mà nép cái gì nép món gì vậy đai đai lưng đồ đai lưng hơi căng nha em mới, mới đổ cho anh cái cục tám đấy ờ đúng rồi đổi cục tám hợp lý rồi tại vì cái cục bảy em có thể ép cái nó, em muốn mũ hợp lý đúng rồi hợp lý em ơi đúng rồi hợp lý đổi là hợp lý đúng rồi tám tự luôn là full hai lăm anh đây lưng dòng hai đúng không ok dòng hai full hai lăm, phần lục tám full hai lâm anh thành ba luôn chuẩn xác rồi ừ anh tâm thánh cũng 19 phần lục tám 19 chứ mấy nói chung hôm hai là hên xui rồi đó ok Bắt đầu chúng ta sẽ tiếp tục với ờ, hơn 20 lần bài boss anh em Gần 20 lần bài boss. Ok. đẹp Đẹp đẹp đẹp đẹp. Đây. Tiếp tục uh, ờ, series bắt 38 sang lần bài boss em ơi. Còn ít lần bài này, thả này. 1 2 3. Nốt. Đâm tiền. Đâm động đâu. Đừng đừng đánh đừng đánh em, đừng đánh chi, đánh chi mất công rồi nhớ nhớ cho em mượn viên lục nó đi em em ép thủ luôn mượn nha tại mượn em điện tử rồi rồi tiếp tục anh em ơi làm đồ khải sẽ cho thí yên đánh một nửa rồi khải ngừng đam thí yên nha anh không thôi đam thí yên gơ thí yên đường môn gộp lại anh em động nữa là đam gơ luôn rồi ok bữa, rồi bữa bữa sau cả rương nữa là đưa cho em mới đó nè <laughs> mới anh mở gì mà toàn ừ, áo toàn áo với quần áo không em nghĩ là con áo là mở <laughs> không chỉ người khác lại cứ cứ cứ mở cái đầu tiên đó là đó ừ má lấm độ ơi lấm độ lấm độ lấm độ lấm độ xin phám đâu xin phám ngay kim ngày mới à, một rương này anh anh ba ba ba đang đây nhặt đồ anh ba ba ơi đúng rồi có cái nào nhặt giùm em cái đó cô trần rương anh ơi dây chuyền trời không có kháng cả này mà Ủa like like thả sao được Anh đang like mà Đó đang like mà Ngọc bội kiếm nhận em bán này mời mười chín bốn 1940 Không bằng không Không một Rồi ép ép hết đi Toàn phôi rồi Có cái ngọc bội mười chín bốn 1940 không bằng cũng được được một Tiếp tục ba con Rồi ờ, tiếp tục Vào vị trí Lên độ Lên độ em coi em coi like á, cái món gì em xin được em xin anh ba ba em đổi lại món trang sức á. Rồi, Sĩ Yên ngừng Được đồ. Sáng bánh 31 này nè em ơi, khả năng tiền phải nhận may mắn nữa mà có quá nhặt đồ này nhặt đồ này nhặt đồ này nhẫn này rồi tiếp tục này còn hai con nhặt đồ này nhặt đồ này rồi tiếp tục đó anh ơi trời đậu xanh như dính con nằm động sao có sáu chục may mắn rồi cắn lại đậu này quên cắn may mắn này thiếu quên cắn cái bình hồ lô nè hết hai con không sao quá tưởng mấy kia còn rồi tiếp tục này trời ơi gia truyền không có kháng cả lầm này ngập bội xấu dòng thôi em ơi ai kháng cả mười <laughs> kháng cả mười thấy rồi, ơi gia truyền nam rồi anh em được một cái kháng cả mười rồi, ơi ngon gì, anh, gì, anh? Ờ, thấy anh em ơi anh được ngon ngon ngon rồi này lầm luôn nè ba ba Nhân số Có một ngọc bội nha quên có một gia truyền kháng cả 10 nha Cẩn thận nha Ôi con nằm động nhưng nó dứt mất rồi em ơi Dính mất ba con trăm ba mươi Dính mất ba con rồi Rồi thấy mì he à, mà không có sinh lực với Tiếp tục này ba con tiếp theo này phụ một tí ngừng anh em ơi này hơi hơi quá đa một tí năm động anh mất anh khá là nhanh thôi mọi người này nay hiện tại ờ, đang sang thêm 18 con nữa nè ngừng vâng. má đánh nhanh quá sợ quá sợ chừng luôn nè ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng rồi ngừng rồi anh em thấy gơ lên đam gơ chưa không dám đam thấy anh em thấy yên dồn đam nhanh lắm rồi tách năm động rồi nhiệt đồ Nhật đâu siêu phẩm đâu siêu phẩm đâu có một cái gì kháng cả 10 con em ơi Thiên Sơn hả Thiên Sơn còn Thiên Sơn còn Thiên Sơn còn Đường môn đường môn đường môn Lầm siêu phẩm này Siêu phẩm này Siêu phẩm này Rồi tiếp tục con mọc Cố gắng kiếm cái nhận may mắn dòng một anh em ơi ờ, Đến con hầm mộc chết này mà Hầm mộc còn tí máu này Nhẫn nhẫn nhẫn nhẫn nhẫn nhẫn nhẫn nhẫn Trời không có nhẫn luôn Vãi liền Con hầm mộc mà không có nhẫn này ơi Buồn dữ ta hầm Mọc mà không có nhẫn Rồi Thí Yên vô tham đam nữa Thí Yên thì ờ, Thí Yên thì xếp bắn 12 nè Còn con đường môn thì xếp bắn 31 Khả năng tiền mới nhận nữa là lên 34 rồi ngừng thế ngừng đâm động đó. đó này là chúng nguyên xét của khải rồi nè cho anh em xem lại cho đỡ ghiền này đó 25 3 3 cái này thiếu 3 nữa là 34 nè, thiếu 3 nữa rồi cái này là con ờ, con Thúy Yên của Khải này cho Thúy Yên nó đứng im luôn rồi. con kìm lòng chết quá 3 3 3 3 3 12 đó Trời ơi Hòa Kim đánh chua với ta Năm độc mà đánh không nổi luôn nè Trời ơi, nó không xin nhờ luôn trời Sáng Hòa Kim không xin nhờ luôn nè em À không phải Cho Thiên vài đam nữa đấy Không biết ngừng kịp không đây Rồi ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng rồi ngừng rồi ngừng, rồi, ngừng kịp thời Rồi boss chết Trời còn tí máu kìa Chết đi Rồi hợp lý Ok Ui con này hợp kim mà nó ra nhiều nhẫn rồi Nhặt đồ này ba ba ơi Trời ơi phải phanh ba <laughs> Phanh ba dòng 2 Trời ơi Miếng ba này Sẵn sàng khi đủ bộ mày bắn luôn anh em Ăn tiếp hả anh Khải? Ờ mày bắn ba nữ rồi em ơi Mà dòng 2 Hay không... chuyện Dây chuyện, chuyện, chuyện không phải nhẫn chưa Trời khán giả ba mặt luôn Ba có dừng khán giả chưa Ồ ba ba này bận set kim rồi Dừng khán giả mọc này Đâu anh thủy thủy giao diện khán giả họ họ họ đây đây đây cái trên đấy cho anh ok khán giả tám anh ơi là bỏ đàn bỏ đàn đó ừ dạ đó rồi tiếp tục này đâu cố gắng cái siêu phẩm mười mấy con em còn hai gia chiên ui cái nọc hai bốn Ừ đừng bông anh dở ra mà Trời 530 nè Má tưởng 40 ngon à Cắn lôi Hai nhẫn Trời nhẫn đen rồi Ôi dù cái nhẫn Trời ơi 20 chậm à Đủ tính ra xem bánh khắc liền em Đánh đúng gờ luôn em ơi Bước này Rồi tiếp tục Đây anh em ơi Tiếp tục còn vài con đó tiếp tục series ra bài bot lâm lân độ rồi vô buồn ấy vô buồn tiếp tục anh em ơi buồn sao mình thả lần lần càng cảm giác nó nó hơi bị đi, đi xuống giữa ta xuống góc dưới giữa ta <coughs> còn ba con anh em ơi <coughs> bốn con nữa bốn con nữa ai ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng đam gái rồi ok rồi đường bông kết thúc này lâm tiền này lâm tiền hờ hỏi này em ơi hờ hỏi thì kiếm gia truyền kháng cảo là nhẫn ngọc bòi 540 nhận này một nhẫn thủy này Thiếu số 1 nữa 18 đúng rồi nè Có nhẫn lên móc 34 Nó toàn xấu dòng ấy Đúng rồi đúng rồi đang muốn lên móc 34 này em ơi Nhớ nha anh em Anh em trong bang nào sang được nhẫn mình bánh ba thì đỡ lại cho em nha anh em Hoặc là như thế nào đó cũng được Đợi cho đủ set 34 đánh anh em 31 không đủ móc 34 mới đủ móc Ôi hồi kim má đánh trầu Thôi vô vô đào Vô thêm đao anh em ơi Hồi kim trâu lắm Đây từ từ đánh xong này bó cho anh em xem luôn lần luôn anh em đang xem ờ, bát 38 này thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ video cho nha anh em ơi anh em thấy thích thì đỡ lại một like chia sẻ cho nha đó chó rồi chó rồi thấy gì sao thả nhiều vậy chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi đủ à, ngưng à, rồi mà ai còn đến nào mới thật không cho em hai viên với ok má có khi còn thấy yên anh này mà đây Trời là 530 nữa anh em Đồ cái nửa mùa luôn anh em Đồ gơ nhỉ sao cái discord rác nữa nè à, ngọc bội kim sinh lực lực yếu á nội lực số kháng họ 21 này chà chà được này nhận kháng 21 rồi nè à, có khi nào em xin cái nhận này được ấy xin lực cao <laughs> rồi tiếp tục 21 kháng độc rồi năm dòng không nhiều luôn Sốt luôn Kim Đồ Họ, họ nó muốn ra 40 luôn mà không ra anh em cứ 20, 30, 20, 30 Không, nhấn nữa nè Dây chuyền Wow, dồ dây chuyền Trời ơi, không có khác cả <laughs> Được một cái nhẫn rồi nè Rồi cái nhẫn này thì ngon hơn nhẫn mình một tí Tại vì có sinh lực Rồi, tiếp tục đi Còn bốn con nè Nhẫn mình có 23 thì không có sinh lực Rồi, tiếp tục bốn con boss cuối cùng à, được một gia truyền kháng cả táo thôi nè với lại cái nhẫn này là được được được thế thôi còn lại là chưa có món nào hết ờ à, anh, anh, anh ba ba anh ba ba em xin cái gia truyền thấy nó trong cái làm cái họ hai làm đó dòng hai cái đó dòng hai em ơi được được được được lắm ừ. thì thấy là cần hệ kim của kim. đại lưng và nhẫn dưới rồi. Rồi, ngừng đam thiên này. Ngừng đam đâm động này. Rồi, nhiệt đồ. một nhẫn một ngọc bội nhẫn một ngọc bội một nhẫn một ngọc bội kiếm cái mười mấy anh em còn bốn con khải búp đường môn sấy à rồi đánh nhanh anh ơi Đức bốn con khẩu kiếm đánh lâu lắm Kiếm đánh lâu lắm Rồi không có bỏ không có nhận À có nhận có nhận Có nhận Nhận gì đây Kiếm đi mấy người em ơi Bán gia truyền họ Nam không Khải ơi ạ à? Hello anh Trần Tùng nha Gia truyền họ Nam không phải của em anh ơi Của anh ba ba này anh ba ba ơi Gia truyền họ Nam vừa rồi ngon không mà Có có người hỏi mua rồi ta ừ, Hồi nãy anh Phong tôi để dòng rồi mà À không Đây là do truyền họ nam mà Nãy là do truyền họ nữ Nãy là do truyền nữ Rồi con kim đỡ ông đem đọc với đường môn sấy nè mà Má con đường con kim này chua lắm 2k 3k thì biết nào chết trời Trời Thúy không đánh là không không giết được em ơi chậm lắm Chậm dưới ta Đánh 2-3k thôi em hợp kim chua lắm Sao không cho Thúy anh đánh anh Khải Không dám cho em ơi Tại vì con này nó đánh vai cái rồi chết á Không dám đánh luôn Đánh Anh cứ thả chiêu máu đỏ anh lên ngựa là nó bắt chiêu à Có không có không bóc chiêu không mặt, Ok ok đợi test đợi test đợi test Tại vì con hồ kim này nó, nó nhanh chết lắm nay nay nè nay Nay thả máu đỏ nó bật màu sắc lên là nó nó mất chiêu à Lên ngựa mắc chiêu nè Bật màu sắc lên Mất không? Không, bật màu sắc Bật đồ sát lên Rồi bật đồ sát rồi Nè vẫn vẫn có vẫn có kêu ok ok ok hai giờ lâu đủ dân à, ngờ kim rồi cố gắng cố gắng cày anh em à cố gắng cày lỡ đâu cho chuyện kháng cả 19 20 chỗ này sao đúng không đúng dạ, không dạ, dạ, anh gà anh gà ơi có có báo này đi cái gì nằm bảo tính không bảo thật hả coi có việc lệ coi có việc lệ không này đi Trời ơi, kim chua á. đấu hai viên Đấu hai viên gì? Minh Hồng bảo sạch. À anh đấu hai viên đủ đủ bộ, đủ bộ đã chuẩn bị lên đảo em ơi. Ờ. Ừ, hôm qua mua một bộ xíu. Trời chua. Hỏi Nam. Đâu hỏi Nam đâu anh? Cái này, cái thủy, cái thủy Nam, một cái thủy Nam kháng cả 10 và một cái họ kháng cả 8. Họ nữ kháng cả 8. Ừ. Chứ đâu có họ Nam đâu, cái này là là thủy mà này thủy mà trời ngồi kim kìa trời rồi trâu dữ trời ngồi kim được đường bông sấy không nát anh em ơi không vô máu được trời không vô máu luôn kiểu này giờ sao trời <laughs> không vô dòng máu luôn vãi liệt không vô dòng máu à, luôn em ơi chọn đường môn có có có cái dòng à, thiếu lâm đường môn lực tay nó lên này sấy rồi coi non gì rồi đổ ra quanh cho nó ý banana đó này đổ hết mẹ banana hút không nói mà hút nỗ lực nam luôn nam hút không nói luôn nam này hút không nói luôn quýnh ờ, không có đam á không nó hút nói được rồi ra bung mana đây ra bung mana đó để bật auto nhặt đồ á đó lâm đồ rồi đủ sao nóng nhặt đồ từ từ chạy đi nhặt đồ á rồi có mana rồi quất có nào là ok vô bù này để cho nó sấy một mình đã sấy con này có khi siêu phẩm á nè con này nó trâu trâu mà khi siêu phẩm ấy có khi siêu phẩm á nam <laughs> nam hút nam ở nam hút không nổi đồ nấu hờ kim nó không boss mà nam đánh khá là đờ thốn luôn không có không có đam quýnh hai trăm mấy ba ngày máu vậy mày không chết nổi tết à hai dây chuyền nha hai chuyền một ngọc bội chuyền một ngọc bội vô ha một cái hai cái ba cái ok khui cậu quán ơi làm quán siêu phẩm ơi siêu phẩm Ôi, mọc luôn nhạc này nhạc này kim này trời sinh lực lực rồi em ơi lôi sức mạnh độc kiếm với nhận may mắn mà chua dữ ta ôi tưởng may mắn bốn em à trời ơi à, tưởng may mắn bốn đẹp luôn cho, may mắn ba mươi lăm ba thân lôi thân lôi sức mạnh trời ơi trời ơi không có một món gì luôn em ơi đồ thì ra anh em xấu dòng khá nhiều nhưng mà đỡ mà ra siêu phẩm thì chưa thấy hôm nay thì được à, một cái nhẫn này nhẫn kháng, kháng hỏa 21 này chắc được hải sinh kháng 21 sinh lực cao rồi bọn anh chính mang luôn đây mà rồi một cái nhẫn kháng lôi kháng hỏa 21 này nè đó kháng 21 rồi một cái gia truyền kháng cảm 10 đây một truyền kháng cảm 10 uh, à, sinh khí 12 này cho xe mang này nọ thì ok với một gia truyền nữ kháng cả 8 làm chậm 30 dòng dòng cuối nè rồi hết rồi rồi nói chung thì à, không có gì anh em ơi à, nói chung là hai chục con này nọ thì chỉ được hôm nay chỉ được rương kim muốn phá thôi còn là mấy kêu to này mà nãy giờ em bên nãy giờ nút được chưa ta không biết giờ thử đi ok anh em nha hiện tại bây giờ thì khải kết thúc cái bát 38 này nha mọi người anh em xem video này thì đừng quên để lại cho khải cũng như là ban ngáo một like chia sẻ cho anh em ơi rất tiếc hôm nay thì có rương hồng kim muốn phá nhưng mà mở không ra gì hết nói chung là cũng hơi hơi tiếc một tí nhưng mà không sao à, cố gắng vây tay vận may sẽ đến thôi anh em rồi ok, cảm ơn em đã xem video rất nhiều nha. Đừng quên cho Khải một đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những video tiếp theo cũng như là những buổi livestream ờ, đêm khuya 2 3 giờ sáng tiếp theo nha mọi người. Khải thì hay live từ lúc 7 giờ 15 tối cho đến 2 ờ, 3 giờ sáng nha năm, 2 3 giờ sáng nha mọi người.